Bạn đang muốn xây dựng một kênh YouTube thành công nhưng bạn chưa biết bắt đầu từ đâu. Bạn chưa có định hướng cụ thể để phát triển và kiếm tiền từ chính những nội dung mà bạn tạo ra trên YouTube. Xin chào bạn, chào mừng bạn đến với Phùng Duy Hoan Official. Trong video này, Hoan sẽ chia sẻ với bạn 3 bước đơn giản để bắt đầu xây dựng một kênh YouTube thành công từ con số 0. Từ đó giúp bạn có được một cái định hướng rõ ràng về những nội dung mà bạn tạo ra. Từng bước giúp bạn phát triển cái kênh YouTube lớn mạnh để xây dựng thương hiệu cá nhân, để quảng bá sản phẩm dịch vụ của bạn đang cung cấp – hoặc là để xây dựng thương hiệu doanh nghiệp, thương hiệu sản phẩm và tạo ra những dòng tiền lớn từ chính những cái nội dung video mà bạn tạo ra. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nhé. Bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất và học được nhiều bài học giá trị nhất hoàn toàn miễn phí. Bản thân Hoan cũng là người bắt đầu từ con số 0, vì vậy mà Hoan rất hiểu những cái vấn đề mà các bạn, những cái người mới bắt đầu gặp phải trong quá trình xây dựng kênh YouTube. Vì vậy mà Hoan sẽ chia sẻ với bạn những gì mà Hoan đã áp dụng để giúp Hoan xây dựng nên 4 kênh YouTube thành công tới thời điểm hiện tại nhé. Thế thì đầu tiên là bạn phải xác định được một cái chủ đề tiềm năng và phù hợp với chính bạn. Ở đây nó có hai từ khóa rất quan trọng, đó là tiềm năng và phù hợp với bạn. Nếu như bạn lựa chọn một cái chủ đề tiềm năng ở trên YouTube, tức là một cái chủ đề mà rất nhiều người quan tâm, rất nhiều người xem, nhưng nó không phù hợp với bạn, thì trong suốt cái quá trình bạn xây dựng nội dung ấy, bạn sẽ không cảm thấy vui, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và thật là khó để bạn có thể duy trì, bạn có thể theo một cái con đường dài ở trên YouTube tạo ra những cái nội dung mà mình không yêu thích. Ở chiều ngược lại, bạn lựa chọn một cái chủ đề mà nó không tiềm năng ở trên YouTube nhưng mà nó lại rất phù hợp với bạn, bạn rất thích làm thì bạn sẽ tốn rất nhiều công sức, rất nhiều thời gian để bạn làm ra những cái nội dung vô cùng tuyệt vời, vô cùng hữu ích và bạn rất là trau chuốt để tạo ra những video đó. Nhưng mà kết cục thì khi bạn up lên YouTube thì lại rất ít người xem vì vậy mà trong video này, ở cái bước đầu tiên này, Hoan sẽ chia sẻ với bạn cách làm thế nào để giúp bạn có thể xác định được một cái chủ đề vừa tiềm năng ở trên YouTube nhưng nó cũng phải vừa phù hợp với bạn. Và để làm được việc đó thì bạn cần xác định xem bạn thuộc vào cái đối tượng nào trong ba đối tượng ở dưới đây nhé. Đối tượng số nhất đó là những người đang bán một cái sản phẩm và dịch vụ nào đó ra thị trường. Đối tượng số 2 là những người đang có một cái sở trường, một cái đam mê hay các bạn là một chuyên gia trong lĩnh vực nào đó Tôi lấy ví dụ như các bạn làm một cái công việc gì đó, bạn làm kế toán lâu năm hoặc là bạn làm kỹ sư lâu năm hoặc là bạn đá bóng lâu năm chẳng hạn thì có thể hiểu rằng bạn chính là một cái chuyên gia ở trong cái lĩnh vực mà bạn đang làm đó. Và đối tượng số 3 là những người mà không rõ sở trường đam mê của mình là gì và cũng chẳng có sản phẩm và dịch vụ gì để bán ra thị trường. Nào, bây giờ các bạn hãy comment xuống bên dưới video xem bạn đang thuộc cái đối tượng nào trong ba đối tượng này nhé. Bạn mà thuộc đối tượng số 1 thì hãy comment số 1, đối tượng số 2 thì comment số 2 và đối tượng số 3 thì comment số 3. Rồi Hoan sẽ bắt đầu đi từng cái đối tượng một giúp cho các bạn từng đối tượng một chúng ta có thể tìm ra được cái chủ đề tiềm năng ở trên YouTube và phù hợp với chính các bạn luôn. Đầu tiên là đối tượng số 1. Bạn là một doanh nhân, bạn đang bán một cái sản phẩm hoặc một cái dịch vụ nào đó ra thị trường. Thì với cái trường hợp này, Hoan có một cái lời khuyên dành cho bạn là cái chủ đề mà bạn làm ấy nó chính là về cái sản phẩm và dịch vụ của bạn luôn. Cái chủ đề mà bạn làm đó chính là những video, đó chính là những cái nội dung mà bạn review về cái sản phẩm và dịch vụ của bạn. Bạn nói về tính năng, nói về lợi ích, cái sản phẩm và dịch vụ của bạn giúp được gì cho khách hàng, giải quyết được cái vấn đề gì của khách hàng và giúp cho khách hàng có được cái sự sung sướng nào. Và YouTube nó có thể mang lại cho bạn hàng ngàn khách hàng mỗi tháng mà không cần phải tốn bất kỳ một cái chi phí quảng cáo nào nhé. YouTube nó có thể mang lại cho bạn những cái khách hàng chất lượng cao do họ đang có nhu cầu, họ lên YouTube và họ tìm kiếm thông qua YouTube Search. Và YouTube nó có thể đem lại cho bạn lượng khách hàng đều đặn, liên tục và tự động hoàn toàn 247 nhé, không giới hạn một khung thời gian nào cả. Và hãy để tôi lấy cho bạn một vài những cái ví dụ, những cái case study để cho bạn dễ hình dung nhé. Các loại ô tô, một cái sản phẩm chúng ta tưởng tượng rằng giá thành của nó rất là cao đúng không nào? Giá trị rất cao nhưng bán được nhé, bán được hết thậm chí là bán nhà, bán căn hộ, bán biệt thự này hay là bán váy, những cái đơn giản như bán quần áo, bán váy thì đều có hết. Rồi là bán flycam. Rồi chúng ta sang đối tượng số 2, đó là bạn đã có một cái sở trường, một cái đam mê hoặc bạn là chuyên gia ở một lĩnh vực nào đó, bạn giỏi về một khía cạnh nào đó thì lời khuyên của tôi là hãy chia sẻ về chính những cái đam mê, những cái sở trường và những cái chuyên môn đó của bạn. Bất kể bạn giỏi một thứ gì, giỏi ở một cấp độ nào thì ở ngoài kia vẫn có rất rất nhiều người đang mong muốn được giỏi như bạn. Và đối tượng bạn phục vụ, đối tượng bạn tạo ra video để phục vụ họ ấy, là những người mà đang ao ước được giỏi như bạn, chứ không phải là tất cả. Vì vậy, bạn hãy nhớ điều này. Khi bạn làm video, đừng nghĩ rằng mình không đủ giỏi để làm, mình không đủ giỏi để hướng dẫn. Và bạn hãy tập trung là gì? Là tôi làm ra nội dung này, tôi làm ra video này để hướng tới những người họ muốn được giỏi như tôi. Thế còn những ông mà họ giỏi hơn mình rồi họ giỏi hơn bạn rồi thì đó không phải là đối tượng khách hàng của bạn, bạn đừng có quan tâm nhé. Đừng bao giờ chờ đợi mọi thứ hoàn hảo và thực tế là nó chỉ có cái tốt và tốt hơn. Vì vậy mà hãy chia sẻ và giúp đỡ mọi người thông qua YouTube rồi tiền nó sẽ trở thành phần thưởng dành cho bạn. Và hãy để tôi lấy bọn bạn một vài những cái ví dụ. Đây, những cái mà chúng ta tưởng chừng như rất đơn giản, ai cũng biết rồi, nhưng nó lại thu hút được một cái lượng khách, một cái lượng khán giả rất là lớn. 94.000 người đăng ký chỉ trong hơn một năm đó là một cái kênh YouTube về hướng dẫn chơi cầu lông. Và đây nữa, hướng dẫn chơi bóng đá các bạn ạ, hướng dẫn chơi bóng đá. Cũng 444.000 người đăng ký. Và video nào cũng vài trăm ngàn lượt xem. Rất là tiềm năng đúng không ạ? Mặc dù là những cái kiến thức này cứ tưởng chừng rằng đơn giản, nhưng thực ra thì có rất rất nhiều người ở ngoài kia đang mong muốn được các bạn chia sẻ, đang mong muốn được giỏi như các bạn. Hay là về làm đẹp, chủ đề làm đẹp thì rất là tiềm năng ai cũng có nhu cầu làm đẹp kinh tế càng phát triển thì nhu cầu làm đẹp càng cao và đến đối tượng số 3 không có một cái đam mê hay xưởng trường nào để mà các bạn chia sẻ và các bạn cũng không có bất kỳ một cái sản phẩm hay dịch vụ nào để mà bán ra ngoài thị trường thì cái lời khuyên của tôi là các bạn hãy làm về chủ đề tin tức nhiệm vụ của bạn là bạn tổng hợp lại những cái tin tức ở trên trang báo ở các trang báo điện tử và các bạn biến nó trở thành video và chúng ta up lên kênh hoặc bạn có thể làm dưới dạng là review phim review sách review chuyện hoặc đơn giản là bạn quay video dạng vlog Đấy, rất đơn giản, bạn quay về cuộc sống của một cái nơi nào đó, về một con người hay thậm chí là của chính bạn. Rồi, sau khi xong cái bước số 1 là các bạn đã xác định được một cái chủ đề tiềm năng và phù hợp với bạn rồi. Thì bắt đầu bạn chuyển sang cái bước số 2 là xây dựng nội dung. Ở cái bước này thì bạn cần hiểu rằng nó có những cái loại nội dung video nào để chúng ta có thể dễ dàng tạo ra nhé. Thì cái loại thứ nhất là quay màn hình thì bản chất cái video mà Hoan đang chia sẻ với các bạn đây chính là một cái video dưới dạng là quay màn hình à, liên quan đến những cái bài giảng, những cái bài chia sẻ về liên quan đến máy tính, công nghệ, internet. Những cái chủ đề này thì bắt buộc mình phải quay màn hình để mình cho khán giả nhìn thấy cái thao tác thực tế của mình hoặc thậm chí là làm slide như Hoan đang làm cho các bạn ở đây để các bạn vừa được nghe, vừa được đọc và các bạn dễ dàng mà ghi chép lại hơn. Nghe là một lần học, đọc là một lần học, nhìn là một lần học. Như vậy thì các bạn sẽ tiếp thu được nhiều hơn. Và cái loại thứ hai là quay nhân vật cộng bối cảnh. Đây chính là những cái chủ đề mà làm ờ, hướng dẫn về làm đẹp này, hướng dẫn về nấu ăn, tập yoga hay là chăm sóc thú cưng, vân vân. Tất cả những cái nào mà bạn cần hướng dẫn người ta ở ngoài đời thực tế mà cần có thao tác tay thì bạn có thể quay mặt bạn hoặc là không cần, bạn chỉ cần quay cái tay của bạn bạn thao tác hay là như những cái kênh mà review đồ chơi đấy các bạn thì có thể là mình chỉ quay cái phần là thao tác tay tháo lắp đồ chơi thôi đúng không nào và cái dạng thứ ba là ảnh cộng slide và không thể thiếu được đó là audio. Đó là những cái dạng mà về nội dung tin tức tổng hợp, review sách, review truyện, review phim, vân vân. Và bạn có thể lên YouTube bạn gõ cái chữ là tổng hợp tin tức này hay là tin tức 24 giờ hoặc là review sách hoặc là review phim thì bạn sẽ thấy rất rất nhiều kênh đã thành công bằng cái cách là tạo ra video một cách đơn giản và nhanh chóng. Thứ tư là bạn hãy review về đánh giá về một cái sản phẩm và một cái dịch vụ nào đó. Nếu như bạn đang cung cấp sản phẩm và dịch vụ thì phương án số 4 này là một cái lựa chọn hoàn hảo giúp bạn tạo ra được nhiều nguồn thu nhập cùng một lúc với cùng một công sức bạn tạo ra video nhé. Và thứ năm là cái dạng vlog cá nhân dành cho những người mà yêu thích du lịch, à, review đồ ăn uống, review những cái nơi, những cái địa danh mà các bạn đến các bạn đi du lịch đó. Rồi, sau đó thì sau khi kết thúc bước số 2 thì các bạn sẽ chuyển sang bước số 3 là các bạn tạo ra nội dung video rồi, các bạn có video rồi. Bây giờ nhiệm vụ tiếp theo là tạo kênh YouTube, tải video lên và chia sẻ video đó. Thì ở cái bước này cụ thể là như thế nào? Thì à, bạn cần chuẩn bị những gì? Đầu tiên bạn chỉ cần chuẩn bị cho mình một cái tài khoản Gmail thôi. Nếu như bạn đã có rồi thì không cần chuẩn bị nữa. Và Hoan cũng đã có một cái video rất là kỹ hướng dẫn các bạn cách tạo ra tài khoản, cách tạo kênh YouTube một cách vô cùng đơn giản ở trên điện thoại và trên máy tính luôn nhé, cả hai trường hợp luôn. Và bạn cần chuẩn bị cho một cái số điện thoại để xác minh kênh và một cái máy tính hoặc là một cái điện thoại smartphone có kết nối internet là được. Và các bạn hãy ghi nhớ điều này, hãy bắt đầu bằng những gì bạn đang có, không cần phải máy quay xịn sò, không cần mic rời gì cả. Bạn chỉ cần dùng chính cái mic của cái máy tính của bạn luôn, chính cái camera của máy tính của bạn hoặc là chính cái camera, chính cái mic của cái điện thoại của bạn ấy là được bạn đừng có bỏ tiền nhé trong cái giai đoạn đầu khi bắt đầu ấy rất nhiều người sai lầm là đầu tư tiền đi mua thiết bị này thiết bị kia rồi sau đó chúng ta bị cuốn hút vào cái công cụ mà quên đi rằng cái nhiệm vụ chính của mình là tạo ra nội dung vì vậy là mình muốn nhấn mạnh lại là ban đầu bạn hãy bắt đầu bằng tất cả những gì bạn có đừng có tập trung vào máy móc thiết bị tất cả những cái đó nó chỉ là lý do mà thôi và sau khi bạn up video lên kênh rồi chia sẻ đường link video lên các group các nhóm mạng xã hội khác nhau và cộng với một cái lượng ờ, khách hàng tự tìm kiếm cái lượng khán giả tự tìm kiếm đến bạn ở trên Google và YouTube thông qua YouTube search, Google search thì cái kênh của bạn sẽ càng ngày càng lớn mạnh lên. Và cái giai đoạn đầu khi mà muốn xây dựng ý, thì bạn chịu khó là uh, chia sẻ cái video mà bạn mới up lên YouTube lên cái Facebook cá nhân của bạn này, lên cái nhóm Facebook những cái cộng đồng mà liên quan đến cái chủ đề mà bạn chia sẻ và nên nhớ rằng bạn chỉ chia sẻ video lên những cái cộng đồng, những cái group mà nó có liên quan đến chủ đề của bạn thôi nhé. Còn đừng có chia sẻ linh tinh bởi vì nó có rất nhiều yếu tố nó ảnh hưởng đến chất lượng video của bạn chứ không phải cứ chia sẻ càng nhiều càng tốt. Và những thứ đó thì mình cũng đã chia sẻ rất kỹ trong một cái video riêng rồi. Các bạn có thể kéo xuống phần mô tả video để đăng ký học và chọn đến cái video mà phù hợp với bạn để chúng ta tiếp tục nhé. Như vậy tổng kết lại, trong video này Hoan đã chia sẻ với bạn 3 bước đơn giản để bắt đầu làm một kênh YouTube thành công. Bước số 1 là lựa chọn chủ đề tiềm năng và phù hợp với bạn. Bước số 2 là tạo nội dung video. Sau khi tìm ra được một cái chủ đề tiềm năng và phù hợp rồi thì bắt đầu mới bắt tay vào tạo video. Mà một cái thực tế là rất nhiều người khi bắt đầu làm YouTube ý, là cứ cắm đầu cắm cổ vào tạo video luôn mà không biết mình đang làm về chủ đề gì, không biết chủ đề đó có tiềm năng hay không, và không biết chủ đề đó có phù hợp với bản thân mình hay không. Vì vậy các bạn hãy đi theo tuân thủ đúng cái bước số 1 đã nhé là lựa chọn chủ đề tiềm năng và phù hợp với bạn, sau đó mới tạo video. Và bước số 3 là tạo kênh YouTube, tải video lên và chia sẻ cái đường link của video đó đến các cái cộng đồng, đến các group và trên các trang mạng xã hội khác nhau. Xin chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để được học nhiều hơn, được học hoàn toàn miễn phí và nhận được thông báo mỗi khi Hoan update một cái kiến thức mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.